này mình nói về cái dĩa nè bạn người ta nuôi ờ, cái dĩa mà sinh sản hay sao đó thì mình cũng không biết mình ở đây mình chỉ biết nuôi cái dĩa để ngắm thôi còn sinh sản là mình không biết rồi cho nên là cá nó đẻ mình cũng không biết thì các con này con trống hay con mái gì đây hai con này thấy nó bu bu đây hoài thì mình cũng gỡ ra mình không có nuôi đâu hẳn luôn ở đây mình quá cho nhiều bể rồi mình làm chuyện của mình chứ mình không có nuôi mình chỉ ngắm cá dĩa xin à, ngắm cá dĩa thôi chứ mình không nuôi cá dĩa mình sẽ phá ổ này các bạn nói à, mình chơi mà à, cá dĩa gì đó dở tại thì cậy <laughs> trời sao cũng cá cũng đẻ chắc hai con này là hai con chung rồi tiến hành phá ổ rồi để rối mắt quá các bạn hôm nay à, cá lại tiếp tục à, đẻ tiếp các bạn thấy không nhưng mà mình vẫn tiếp tục <laughs> nó thiệt chứ mình ở đây thì mình không có thích cái vụ mà à, sinh sản đâu mình nuôi nó à, sinh sản đó đây vậy là mình nuôi nó mình đã sinh sản được có nghĩa là trong cái điều kiện là mình nuôi đúng mình nuôi nó không có sai không thiếu bước nào hết à, nhiệt độ nước đầy đủ nè à, vi sinh rồi à, à chăm sóc rồi cho ăn rồi cá nó mới à, đẻ Đấy. thì à, mình vẫn vẫn tiếp tục kỳ ra phúc tiếp tục chứ không có không có không có à, mình không có bể để mà chứa Đấy. là hai lần nữa mà lần thứ hai đó mới được đọc đẻ tép